tiếng chủ con là ngụ tại Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ Chúng con sửa sang hương hoa sắm sanh lễ vật Hoa đăng trà quả dâng lên trước án Chúng con kính mời Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương Ngài Bản Sứ Thần Linh Thủ Địa Ngài Bản Gia tấu Quân Ngũ Phương Long Mạch Tài Thần Cúi xin các Ngài giảng lâm trước án Chứng giám lòng thành Thụ hưởng lễ vật Chúng con kính mời các cụ tủ khảo tủ tỷ chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ cuối xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật tính chủ con lại kính mời các vị tiền chủ hậu chủ tại nhà này đất này đầm lâm án tiền đồng lai âm hưởng đủ cho chúng con thân cung khang thái bản mệnh bình an bốn mùa không hạn ách